Rồi bốc cái đi. bốc cái nhá. Em giống chưa từng cực chầu gì đâu rồi bốc cái ôi, có được nửa úp xuống. Ừ. Nộ con hai rồi. Hỏng rồi đấy. Ai à, có đôi hai là đôi áp là xin đất của đất. Thốt vợ thốt chồng tác biển Đông cũng cạn phải chưa? Ừ. Này về tí về anh em mình đi du lịch. Tí về đi du lịch. Đúng rồi. Đi du lịch du lịch thế ừ. liền đi đâu Điền cái nhà nghỉ nhà vụ nhà nghỉ không đẹp nhà em du lịch thế đi chích sản xuất ờ, đi sản xuất đấy à cảnh nó gọi đi sản xuất ua chân đất mà chân rồi nặn lên nhanh nhanh còn con, vâng. con cuối mới nặn nhỉ đánh đi kìa đánh đi ai xin lốc không tôi tôi tôi từ để xem bài nữa nhá ừ. xin không nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh có có có có xin đấy nhá cái này thì bắt bằng niềm tin nè không xin để, yeah. để nó xin thế xin lại trước đi à. tôi xin trước nó không xin thôi mà rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi hai thì nói cái gì nữa hết mẹ rồi đúng không hai rồi hai rồi em ơi tự nhiên chưa dạ. thiếu gì nữa đang dạ, à. xin này ô xin trôi à năm lá này chết này không biết đâu được người dí đâm ra xin rồi rồi à thế là mình không bắt mình bù ông ấy có bù hết rồi bao nhiêu tiền nhỉ ờ, hai trăm mình á mười triệu mười sáu triệu à? à đâu ông nào nhớ ông chia chứ mình để cái đòi chia để nó trộn vài á ừ. quên được không được ra ừ, ừ, ừ. em nhỉ thành công cho các cô du lịch của em rồi đấy đấy này là cua điện thái nè tin tưởng không phải đếm nữa cũng ai cũng không mới đi đèn ngu đen đó để cái thằng bắt lâu lộc nó đi thái con đi em đánh đưa đi đâu mẹ à, à, à, đồ sơn rồi và ốc tuyệt sơn hết con da con hai thì người ta phải xâm như thế là đúng rồi quá đen gặp cái quý chịu cũng sao được nữa ừ, dạ. đen tôi đỏ bên đi đúng rồi đánh đi đánh đi có ai có gì không nhất nhiều đánh đi không có đánh này đôi ba ui giời hai thằng bốn chục một đôi đi luôn dạ. đôi gì đánh đôi cút thế là thế là đánh lại bốn chuồn bây giờ năm tám gì ta ta chịu rồi hai thôi ừ. Ừ. ba chịu rồi sáu à ba tám chín chín chịu luôn chín kìa chín kìa ri quy hai đấy hết đã hai bốn sáu bảy lấy lại cái chiếc vừa bị xăm xăm rồi nhá bốn lá cho người ta gỡ tí chứ bảy lá ừ, hai là triệu tư thì hai là tám thì đi ra sẽ là gỡ luôn đi cắt chứ suốt ngày cắt chứ đi chia đi không ừ. ngạt được cái đèn đi bác cắt là bảo nó vừa bị bắt nốt rồi lại cắt hay là gẹ là mình cũng được tiền lao này ông ấy gỡ lại đi từ đấy nhỉ chứ còn gì nó gỡ chứ không chết à mà này mình mười hết rồi hết rồi có gì không cả là có gì không đánh lên đánh lên đánh lên ba bốn chín gì quy đeo có gì một dưới hai đánh chịu chịu tôi bảy đôi chín hai thằng cu dưới hai thằng ca đấy sáu bảy đếm lá bốn lá đấy bảy nhanh hai bốn tám lá ông này tám lá ông hai lá bốn lá ở vâng, đây trăm mươi sáu không sao em phải chưa ván này mình sẽ lấy lại em phải chưa một trăm à đây một trăm ván này mình sẽ gỡ lại hai lá thì bán nữa vé này từ từ đủ tiền chưa ông này đưa đủ tiền chưa đủ rồi hai bốn triệu sáu đúng không thì luôn nghe đen mấy thằng này còn hết cắt sáu cắt được phân này tám chín mười lên vài đẹp đẹp cho nào đỡ gạt tí chưa làm ra con nào sắp có lấy vào bài đánh nhá yes cứ chạy lá đã giờ đến đâu rốt mấy lá lô đỏ nhá cóc quy ngu đấy nhỉ nó băng đâu bằng đầu cháy đấy cháy thì mình chim chim bằng đầu luôn Ô chút chưa rồi Này Tự nhiên bắt cháy ai không Thắng à? Có gì đâu không có đầu. gì cả Ôi giời ơi Đèn thế nhỉ Bắt cháy ai không Cháy uh, 2 triệu à 9 lá Cháy 15 lá Cháy 15 lá là 3 triệu Ừ 3 triệu 3 triệu này Đèn này 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu Ôi đủ chưa, triệu 8 Có cái hả, có cái ta trộn nấu năm mang thôi được qua nó nắm mình nấu nó đấy đấy đấy nó sẽ ông trầu giếng nào có bộ ăn trầu giếng không được ăn non một ba bốn năm sáu bảy thế nó ừ, thôi thì chuyển đấy tại vì gì ngay hơn ừ. sụp đĩa thua sụp đĩa này cái gì sụp đĩa nhá thôi đánh cái này thì sụp đĩa món nhất tiếp liên tục máu rồi lại Đen thì khi thua Đánh chưa? Có gì đâu không? Có gì đâu? Đánh đấy 4 2 thằng một tỷ bốn hai thằng, năm hai thằng Nhà kia, đôi gì? Đôi quy To, đánh luôn Anh kia Từ, đôi 2 Đánh đi 3 Sao lại phí thế nhỉ? ba, Hát luôn, chịu rồi Đánh luôn Đôi bốn, Ừ, không có hai đâu Đôi sáu, ba lẻ, ba, Thôi đôi bài cốc tá cốc rưỡi cốc quy ba ui giời áp tôi to nhất này áp hai à, vẫn còn hai đánh thôi ba tám ba tám từ từ đã thôi ca báo hết chịu rồi ôi trời tôi chết rồi ôi trời sợ chứ ui ăn má hết tự nhiên về bốn lá bốn lá bốn hai bốn hai là tám này. Ừ. Đề nghị làng đánh xong tháo bài ra nhá. Rồi. Vâng. Nửa bài đấy nhá. Đưa hai trăm đấy. Từ từ ra. Đưa tôi một trăm. Một trăm. thối này là thua cái nửa ốc gì chả thế. Ốc đánh phím nhau sao thì phím phím, phím chết này. Phím mất tiền này chị. Cắt, cắt đi, cắt đi. Được. Bọc như thế thì vâng. chia thế. Cắt hết tiền gì cho con em là sao? Bốn. Cái rồi du vâng. lịch chứ mà. Sữa là gì? Ờ, thì thằng ông nữa trả tiền du lịch âm sẽ trả tiền sữa rồi ông hiểu chưa hiểu chưa ông không hiểu vấn đề à sáng nay người này đưa đi đây tiền nhiều rồi du lịch. có khả năng là bắt mấy nữa rồi cái thằng bắt đấy bật vợ. Chẳng mượn á, mượn ờ, tôi nhá, của tôi nhá, nói thật các ông có gánh đâu không đi nữa với tôi, nhá. Đánh nhá, có cái khớp đấy. Các ông cũng nghĩ như kiểu mà cái gì mà tôi hơi trung thành đấy, nhá. Đúng không? đánh nhá, đôi ba này đỡ cái gì đôi ba đôi ba đôi ba đôi ba là đôi cá to quá rồi giả vờ đánh bạc thua để thử long hơi yếu vào ngày kẹt năm bốn giá ba bốn năm dạ. kia đi luôn đi năm sáu bảy to chứ rồi mình cháy lên đấy út đánh đi thế à đánh mẹ một hai ba út chết rồi bốn năm sáu chết mẹ rồi ôi rồi chết rồi thịt mẹ đánh bay ngủ rồi đánh để dậy lá chứ bây giờ có cái gì đôi chín chín dạ, thế đôi gì to rồi ba tám ôi trời ơi rồi bốn bốn kìa chín chín triệu, tám phải chẳng có gì mười quy được ca hai hai đánh báo lại thua báo là cái đó bảy chồng em đánh rốt bảy à? thua hai hai nghe năm mười về là thì về sáu quy to nhất chưa to nhất rồi ba lá ba lá ba lá ba lá còn có mỗi con ờ, ba hai ba sáu và một lá ba lá ba lá đâu một lá nợ đây bốn năm bốn nợ ôi báo à ba lá sáu năm giải đấy ừ. lúc nào cắt cắt đi được chứ là nhất trí có ông này làm cái lâu ấy cháu nào nhất thì ờ, chuyên mỏi tay mẹ được đánh nghe vào tháng chia 9 10 Úi trời ơi Lên sao Từ từ nhá Từ từ từ từ từ Đây Đấy nhanh đâu Từ từ nhá Rồi Anh đập cái gì nữa Tôi ăn cháo rồi Tí hai rồi Thế thôi Không biết À 4 triệu bằng xin nước Nhà bốn dạ. triệu á ừ. gì nó xong rồi đấy Chia hai anh nhá không phải tí này đấy đỏ nha muốn thằng hai được mày thêm triệu này quá đấy chưa một triệu hai nhà nào cũng thua với mình đâu nhỉ của mình bán cuối là thôi đấy rồi à rồi là bán lại không làm nha là nhà nốt bán này đây được cắt vắt đây thích cắt thì không cắt đấy chưa bán này nghỉ luôn em như chạy nốt bán này nghỉ nhá hết tiền rồi sắp không còn tiền ăn rồi ông mất cả tiền sữa của con rồi <laughs> ông cả tiền ăn với tiền sữa của con là nơi cho chứ tớ cả mẹ con đang đây lo chứ ừ lâu vợ em á tớ bị trung tình đấy bài này đánh chưa sao làm sao đánh đi đánh đi năm bốn ba năm bốn ba sáu ừ. bảy tám tám chín mười đánh đi đầu cu có chứ đâu xong rồi đầu cu là đầu cấp đánh đôi thằng bốn ôi giời ơi đôi vậy sao đôi ca vào tí không cháy hết rồi thế thôi gì hết tiền rồi hết tiền rồi năm lá sáu tám mười mười hai mười bốn hết tiền rồi thôi vậy em đi về đấy hôm nay em đỏ lắm không chơi nữa chơi nữa mấy đạn một trăm mà năm trăm này blow con đừng đi về đấy Xin chào tất cả anh em Hôm nay kênh Bịp TV xin giới thiệu đến anh em cho bộ sản phẩm tiếp theo Ở cái ván năm cái ván bài vừa nãy anh em xem ở cái video trên ấy Thì tại sao là thằng em mình nó cầm cái lúc đầu tiên anh em để ý đấy Nó cầm một con máy này, nó ngồi nó bấm Cái máy này không phải là máy điện thoại bình thường Điện thoại này thì vẫn nghe gọi lắp sim bình thường Nhưng nó có thêm một chức năng nữa Nó là chức năng đánh bài thằng em mình vừa đấy đấy đăng nhập vào nó chọn game hôm nay mình xin test qua thử cho anh em được là cái công dụng của cái máy này hôm nay trước tiên là mình xin test tròn liêng trước đi máy này là chuẩn xác 100% luôn anh em nhé đây là mình đang để nó ngoài nhé đấy ở chế độ chơi nghiêng thì là mình sẽ để là bốc bao lá bài ra là bài mình luôn là bài cao điểm nhất đây này mình đang chơi chế độ 4 người này 5 điểm đây bài mình chỉ có 5 điểm thôi nhá anh em để ý nhé nhà này 4 này nhà này hai điểm này đây nhà này một điểm này 5 điểm vẫn là bài to điểm nhất mình cắt thử cho anh em một hai ván nữa nó báo một thì là mình bỏ đi một lá và mình luôn là người cao điểm nhất đây đang 8 điểm 9 nát 9 này 8 điểm này 8 át rô này này mất khối tiền với nhà mình này nhà này không điểm này mình xin test thêm một ván nữa cho anh nhé rồi mình chuyển sang trò ba cây cái máy này đánh được tất cả các trò từ niêng ba cây rồi đến nốc đến phỏm đến binh xỉ tố 7 điểm nhà này đang chân rất đẹp 10 điểm 10 4 đấy rất chuẩn xác luôn đây mình xin test test luôn cái trò ba cây cho anh em cái này là anh em đây là mình bật nó ngoài cho anh em nghe nhé chứ còn lúc vào chơi là anh em đeo một cái tai nghe này ở trong này ở trong tay này tai nghe siêu nhỏ luôn không ai có thể biết được không bao giờ sợ phát hiện tóm lại là nếu mà anh em nào mà đang thua tha đấy về bộ môn bài đá này thì tốt nhất mình nên khuyên là anh em sắm một cái máy này để chơi tại vì máy không bao giờ đánh sai được máy này nó có tất cả chế độ là chế độ báo là nhà nhà nào lớn nhất này đây này báo bài số 1 lớn nhất và bài thứ hai này chế độ bốc bốc cái này mình xin thử cái chế độ bốc cái cho anh em xem nó báo 3 mình để xuống 1 2 3 3 ná đang đánh ba cây mà bốc cái mà ba ná 4 4 là cái thằng này thì mình luôn là người cao điểm nhất bài mình luôn là bài người cao điểm nhất thằng này 4 điểm này 8 điểm đây bài mình luôn là người cao điểm nhất ba cây này nó còn có chế độ khác là chế độ nó báo cho mình là hai nhà là hai nhà cao điểm nghĩa là nhà cao điểm nhà thứ nhất và nhà thứ hai